vâng đây là mặt cắt nuôi vừa cắt ra với sản phẩm thì uh, mặt cắt rất là sắc mịn không bao via không bị nổi nhôm mấy móp nhôm chúng tôi sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề là nuôi cắt trong vòng 6 tháng nếu bị Xin kính chào toàn thể anh chị và các bạn nào kính kính Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy cắt nhôm CNC Đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những dòng sản phẩm Máy làm cửa nhôm cửa nhựa uy tín bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay Ngoài ra kênh này còn hỗ trợ cho tất cả anh chị và các bạn khắc phục những tình trạng của máy trong quá trình vận hành và sử dụng Và để đáp ứng được những cái nhu cầu sử dụng như là đầu tư cho nó phù hợp với khối lượng công việc cũng như là mức vốn của các cơ sở sản xuất làm về cửa nhôm. Thì ngày hôm nay công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam nhập về những dòng hàng đời mới nhất vào khoảng tháng 5 năm 2020 với rất nhiều sự cải tiến mới, nâng cấp và hoàn thiện để đảm bảo đưa đến tay khách hàng những dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất và giá thành là rẻ nhất. Trên thị trường Việt Nam hiện nay thì ờ, để đáp chúng ta có thể đầu tư ra được một dòng sản phẩm máy làm cửa nhôm thì ờ, có rất nhiều những sản phẩm quan trọng nhất là chúng ta phải lựa chọn ra cho mình được những sản phẩm làm sao mà là tốt nhất và phù hợp đúng với những giá trị đồng tiền mà chúng ta bỏ ra thì chúng ta đó bỏ ra một cái số tiền thì ờ, không phải là quá nhỏ không, không phải là quá lớn nhưng làm sao phải đảm bảo là phải thu lại những cái lợi ích tỏi tốt nhất trong quá trình là vận hành và sử dụng cũng như là số tiền những cái ờ, máy móc mà chúng ta đầu tư vào và trước mặt anh chị và các bạn đây là một con máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F88 hay gọi là Factor 88. Đây là một dòng máy cải tiến mới có rất nhiều sự khác biệt và sự nổi trội nâng cấp từ dòng máy cắt nhôm hai đầu 08S trên thị trường Việt Nam hiện nay. Và máy cắt hai góc, một góc 45 và một góc 90, đây là hai góc cơ bản trong quá trình à, sử dụng. Tổng chiều dài con máy này đó là 5m2 và chiều cao là 1m7. Uh, 7 và chiều ngang đó là một mét rưỡi và sau đây thì tôi sẽ cùng anh chị và các bạn sẽ đi ờ, chi tiết hơn một chút nữa để chúng ta có thể là theo dõi cũng như là hiểu rõ hơn về con máy cắt nhôm hai đầu Factor 88 này. Dạ vâng đây là những cái đất có con máy cắt nhôm hai đầu F88 này với rất nhiều sự cải tiến mới. Thì ờ, sau đây thì tôi sẽ cùng anh chị và các bạn sẽ đi chi tiết và tổng thể của máy các anh chị có thể rõ hơn một chút à, để đỡ được trên những cái đầu máy mặt trước và mặt sau thì sẽ gồm có hai cái bệ thép đây là bệ thép ở mặt trước này và về mặt sau anh chị thấy toàn bộ bằng hệ thống là thép tấm nguyên khối là chống cong vênh không phải là những dòng ờ, thông thường thì nó sẽ là sẽ liên kết bằng những cái đục giáp ở đây đối với con máy cắt nhôm hai đầu F88 này sử dụng hệ thống là hoàn toàn thép đặc thép tấm nguyên khối là thép niềm nền tấm ấy, không phải là ờ, liên kết bằng những chiếc đục giáp sẽ đảm bảo sự chắc chắn sự ổn định lâu dài cho con máy trong quá trình vận hành và sử dụng à, mặt trước thì chúng ta anh chị có thể thấy cả đầu máy số 1 và đầu máy số 2 thì sẽ được thiết kế bằng những cái bệ thép rất là dày như thế này và khe rãnh để đảm bảo cái độ chuẩn xác và tính cơ khí và đảm bảo là lưỡi hoạt động không bị biêng không bị nấc thì ờ, lưỡi ra vào rất là nhỏ khi chúng ta cắt thì lưỡi sẽ đưa ra vào sẽ không tạo ra cái lượng gió nhiều sẽ không quấn làm hỏng để c vào chúng ta cắt những đề c rất nhỏ và mỏng thì sẽ không bị ờ, làm hỏng me hay là gãy lưỡi ví dụ như ờ, anh chị các bạn đã thấy là trên tay tôi đây là một miếng đề xê rất nhỏ và mỏng như thế này thì ờ, đối với con máy cắt nhôm hai đầu 08 này nó sẽ có hai cái máng trượt đề xê khi chúng ta cắt thì đề xê tự động trượt xuống và đi ra ngoài thì nó sẽ không bị cuốn vào làm hỏng, hỏng me hay gãy lưỡi đấy đấy là thiết kế về độ cơ khí và cái điều tiếp theo thì đối với hệ thống piston kẹp thì đối với con máy cắt nhôm hai đầu Factor 88 này thiết kế hai đầu máy đó là 5 piston kẹp hai piston kẹp chính là piston đúc liền và piston nguyên khối đảm bảo giữ được cứng tê phôi chắc hơn cứng cáp hơn và sẽ tốt hơn rất là nhiều sẽ an toàn hơn rất là nhiều tiếp theo thì sẽ có ba piston phụ đầu máy số 2 sẽ là hai cái đây là một cái đấy và đây là một cái nữa ở từ trên xuống và đầu máy số 1 là thiết kế thêm một cái nữa đó tổng thể là gồm có 5 piston kẹp 3 piston kẹp ngang và hai piston cặp từ trên xuống dưới đó trên mỗi một đầu máy thì sẽ được thiết kế đón hệ thống à, vòi phun dầu thông minh tự động khi chúng ta cắt sẽ tự động phun ra làm bảo vệ hệ thống nước cắt sẽ an toàn hơn rất là nhiều hệ thống motor thì anh chị và các bạn quan sát với công suất trên mỗi một đầu máy là 3 kW và hệ, sử dụng hệ thống motor vuông công nghệ của, của Italia và thiết kế hệ thống motor vỏ nhôm thì sẽ an toàn hơn sẽ, sẽ giúp cho anh chị và các bạn hoạt động vận hành thì uh, motor sẽ tản nhiệt tốt hơn rất là nhiều so với những hệ thống thông thường trên thị trường Việt Nam hiện nay và hệ thống máy ờ, cắt và hệ thống ờ, motor thế nào hoạt động chuyển động trực tiếp thì sẽ giúp cho anh chị các bạn vận hành thì nó sẽ cái lực của nó sẽ bền hơn sẽ khỏe hơn rất là nhiều không giống như là chuyển góc qua dây ờ, cun hoa thì chúng ta sẽ bị uh, motor sẽ chịu thêm một cái lực tải nữa thì uh, khi chúng ta vận hành cái tốc đạt được tốc độ bằng tua sẽ lâu hơn và cái lực của nó sau một thời gian vận hành sử dụng thì nó sẽ bị ờ, giảm đi đối với ờ, motor chuyển động trực tiếp như này thì sẽ khỏe hơn rất là nhiều và ổn định hơn rất là nhiều đó và trước mặt anh chị các bạn đây thì đầu máy số 2 thì là đầu máy di chuyển thì sẽ được di chuyển trên cái hai đường dây dây đặc phi 42 làm mệt với thân máy không có kê đó anh chị các bạn có thể thấy này với thiết kế đó là cả mặt trước sẽ đỡ đầu máy số 2 sẽ đỡ trên uh, 4 cửa bi như thế này và mỗi cái mặt trước và mặt sau thì sẽ có những cái miếng cao su anh chị có thể quan sát khi thấy kỹ này sẽ có bốn cái sẽ có những cái miếng cao su như này đấy miếng cao su đây khi chúng ta di chuyển thì ờ, mặt nhôm sẽ quét đi đấy mặt nhôm sẽ quét đi sẽ giúp cho chúng ta di chuyển đầu bài số 2 sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và đầu bài số 2 sẽ được thực tế đó là kính núp và đèn chiếu sáng để hỗ trợ cho anh chị và các bạn làm việc vào ban đêm đấy, thì sẽ nhìn thấy kích thước sẽ dễ dàng hơn đường dây hai cái đường dây để di chuyển ở máy số 2 là dây đặc dây phi 42 làm bệt với thân máy không ok làm bệt với thân máy không ok đó hoàn toàn là dây đặc thước thì sẽ được nẹt trong ờ, mệt nẹp nhôm bảo vệ không bị chảy xước đó không bị chảy xước và thước thì ờ, sẽ được khắc xi để giúp cho anh chị các bạn vận hành sử dụng lâu dài không bị uh, hao mòn không bị mờ thước đấy sẽ nhìn thấy kim chỉ thước sẽ chuẩn hơn rất là nhiều đầu máy số 2 là đầu máy di chuyển và lấy kích thước thì khi chúng ta lấy kích thước xong thì thay vì những uh, chúng ta chốt bằng tay như thế này thì sẽ làm ảnh hưởng cái đường dây sẽ bị uh, hao mòn cũng như là hai bị uh, chảy xước cái đường dây thì chúng tôi thiết kế là hệ thống chức năng hơi như này anh chị có thể thấy này rất là nhẹ nhàng và tiện lợi và nó sẽ bảo vệ tác dụng bảo vệ hệ thống đường dây này không bị chảy xước cũng như là không bị hỏng đường dây sẽ an toàn hơn tuổi thọ sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều đó và tiếp theo thì đây này nếu hoạt động chuyển anh chị có thể thấy này à, tất cả các uh, các nút điều khiển sẽ chuyển hóa hoàn toàn sang điều khiển đây là hoạt động chế độ ờ, chúng ta chuyển góc đầu máy số 1 đầu máy số 2 và đây là chế độ lựa chọn đầu máy anh chị có thể uh, hoạt động riêng biệt từ đầu máy trái đầu máy phải hoặc là cả hai đầu máy song song, song, cùng một nút đây là khởi động motor kèm bên tông đấy dừng khẩn cấp và ấn tắt và tiếp theo nữa thì ờ, sẽ có một cái giá chúng ta có thể để kẹp tài liệu ở đây sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều thay vì chúng ta chạy đi chạy lại thì sẽ mất lần rất là nhiều thời gian và rất là phức tạp đấy đối với con máy cắt nhôm hai đầu Factor 88 này thì ờ, đang được mang trên mình nó là một màu xanh ngọc đồng bảo đây là một màu ờ, thương hiệu và cũng là một màu độc quyền của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam và anh chị có thể thấy là thân bệ thì rất là chắc chắn thiết kế rất là đảm bảo cứng cáp và cái sự cải tiến mới khác biệt so với những dòng thông thường trên thị trường Việt Nam hiện nay thì anh chị đi xe máy khi đi xe máy hãy để ý kỹ trên ờ, trước khi đặt cái đường dây này xuống thì ờ, đối với dòng máy cắt nhôm hai đầu Factor Việt Nam thì sẽ có hai cái miếng thép rất là dày chạy dọc hai đường dây mỗi một bên là một miếng như thế này thì sẽ đảm bảo là khi chúng ta di chuyển vận hành và nó tạo nên cái độ ờ, ổn định sự cứng cáp cho con máy rất là nhiều Đấy, không giống những dòng thông thường những dòng rẻ tiền thì ờ, cái đường dây này sẽ đặt sẽ bắn trực tiếp lên cái ờ, thân máy thì nó sẽ không đảm bảo và sẽ không ổn định còn đối với dòng phát Factor 88 thì hai cái đường dây hai bên anh chị có thể thấy này đó anh chị nhìn thấy kỹ hãy đi xe máy khi đi xe máy anh chị hãy để ý kỹ những điều này đây là sự khác biệt Đấy và cái sự nâng cấp cải tiến của dòng máy cắt nhôm hai đầu Factor 88 so với những dòng 08 à, trên thị trường Việt Nam hiện nay. Và đây là phía sau đầu máy thì anh chị có thể thấy là thiết kế rất là gọn gàng. Nắp uh, chụp bảo vệ được thiết kế lên xuống theo phương thẳng đứng sẽ tiết kiệm điện tích hơn rất là nhiều. Và cái điều đặc biệt là tất cả các hệ thống piston chuyển góc, piston uh, à, đẩy đầu máy hay là piston uh, đẩy nữa ra vào, piston kẹp đều là sử dụng hệ thống piston đúc nhiệt kể cả những cái tông à, đẩy nắp trượt bên xuống cũng đều là sử dụng hệ thống bê tông đúc liền là sử dụng hệ thống bê tông cao cấp của dòng Factor Việt Nam à, sẽ giúp cho tuổi thọ à, sẽ cao hơn rất là nhiều độ bền tốt chắc chắn hơn đây là bình dầu thông minh thì sẽ có những cái màng lọc bảo vệ sẽ giúp cho chúng ta lọc được cái à, bụi bẩn không bị kẹt làm hỏng tắt cái đường dây hơi dây dầu này đây à, tôi đã nói là phía sau đầu máy thì chuyển góc hoàn toàn bằng hệ thống pít tông và con dòng này thì là chuyển góc hoàn toàn bằng pít tông và đỡ đầu máy bằng những cái bệ thép rất là dày như thế này rất là dày và nhà máy còn chốt các định vị các cái điểm này để đảm bảo cái sự ờ, ổn định và lâu dài và đây là đầu máy số 2 còn đây là đầu máy số 1 này tiếp theo nữa thì anh chị có thể thấy này đối với cái dòng Factor 88 này sẽ có một cái cốc nọc khí này đấy cốc nọc khí để bảo vệ khi là cái lượng hơi đi vào cung cấp cho các hệ thống piston này là hệ thống hơi sạch nhất để đảm bảo là giúp cho tuổi thọ của piston nó sẽ an toàn hơn và tuổi thọ sẽ cao hơn rất là nhiều đó và tiếp theo thì anh chị các bạn tham quan hệ thống tủ điện đối với dòng à, cao cấp này của dòng Factor 88 này thì uh, hệ thống tủ điện thì rất là hiện đại tách biệt riêng những bộ đầu máy là một át tổng một cục khởi động từ cầu trì chống lập pha và các đơn này trung gian đơn này cảm biến nhiệt và hệ thống uh, chuyển đổi về 24V cái bộ chuyển đổi này thì sẽ giúp cho hệ thống hơi ở phía bên dưới này thì sẽ à, tăng cái tuổi thọ tránh hao mòn cũng như là hư hại các cái thiết bị bên dưới này và hệ thống điện và hệ thống hơi thì tách biệt riêng không làm ảnh hưởng nhiễm từ nhiễm điện đấy sẽ giúp tuổi thọ cao hơn rất là nhiều Đây là tổng quan con máy cắt nhôm hai đầu Factor 88 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Và ngay sau đây thì ờ, tôi sẽ cắt và test thử trực tiếp cho anh chị và các bạn à, sẽ được thấy rõ hơn Dạ vâng, đây là mặt cắt tôi vừa cắt ra với sản phẩm thì à, mặt cắt rất là sắc mịn, không bao via, không bị nổ nhôm hay móc nhôm. Chúng tôi sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề là nước cắt trong vòng 6 tháng. Nếu bị à, cắt và bị nổ nhôm hay móc nhôm, chúng tôi sẽ đổi trả cho anh chị một cặp nệm mới. Và cái điều đặc biệt là như tôi đã nói, máy thì sẽ được thiết kế là các băng trần được C thì uh, cắt thì tì đề C sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài đây là tôi vừa cắt cái miếng đề nhưng rất nhỏ mỏng này thì từ đề C tự động trượt xuống và đi ra ngoài rất an toàn không làm ờ, không bị thu về khi lưỡi không nặng ờ, không bị thu vào khi lưỡi thu về làm hỏng may hay là gây lưỡi đó Đây là tổng quan của con máy cắt nhôm hai đầu Faster 88 hệ đời mới nhất và cao cấp nhất của dòng 08S trên thị trường Việt Nam hiện nay. Ngoài ra thì công ty chúng tôi còn cung cấp đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm khác từ à, máy cắt nhôm hai đầu 05, 05S, 06, 06S hay là Factor 77, à, Factor 66 hay là những dòng cao cấp hơn Factor 88, à, 89 hay là những cái dòng như kiểu là máy đồ tập thể lực, quay đố, máy CNC, máy ép góc và tất cả những phụ kiện của máy à, anh chị và các bạn để được uh, tư vấn cũng như là báo giá hãy liên hệ trực tiếp với số điện số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với lại em Khải 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc là bến xe Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, khu vực phía Nam đó là gần công viên Suối Tiên, quận 9 để được tư vấn và báo giá. Còn lần nữa thì uh, xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi cũng như là xem những video này của công ty chúng tôi. Anh chị hãy đăng ký kênh để ờ, xem thêm nhiều những video mới hơn. Còn lần nữa thì ờ, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn